giống như đùi vậy đó ví dụ anh cái đùi trong đùi chà bá nên anh đi hai cái đùi nó kẹt như vậy hiểu không lên bốn năm đi Ô. nói chung bài này có hai cách cầm nhìn cái mũi dài đây nè một là cầm đây đúng không hai là cầm trong này cầm trong này bật lại ok hai cái khác nhau sai vlog thực hành thiết thực cụ thể trường kiến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 nên anh đi thay cái đùi nó kẹt kẹt như vậy hiểu không đó là cái gọi dạng như là à. cái đĩa thôi mỗi thằng nó kiểu vậy nó mới nó, nó khác nhau rồi vô à, món ngoài tập nặng hơn à. còn ở trong lực nó yếu tranh Intra đâu Rồi uống phục hồi đi anh Má không vẽ Bụng dạ là bà Phục hồi nè Phục hồi lát chơi tiếp 举手，拍。